Xin chào quý vị khán giả, chào mừng đến với chương trình Câu chuyện thể thao do báo Sài Gòn Giải phóng Online thực hiện. Đến với số đầu tiên của chương trình xin giới thiệu anh ờ, Nguyễn Tuấn Phong là huấn luyện viên từng công tác tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF và là trợ lý huấn luyện viên của Sài Gòn FC. Được biết là hiện giờ anh đang tạm thời nghỉ công tác ờ, huấn luyện viên và anh đang ờ, mở một cái quán ốc thì hiện giờ là công việc quán ốc của anh là có bận rộn không ạ à? thì nó thực sự là công việc ốc thì nó <laughs> nó nó khác hẳn so với khi mình làm à, nghề à, trong huấn luyện viên trong bóng đá thì nhưng mà nó cũng đến thời điểm này nó cũng tạm là ok kinh doanh quán ốc tốn rất nhiều thời gian vậy liệu anh anh vẫn dành thời gian để anh theo dõi các trận đấu bóng đá đặc biệt là cái trận đấu bóng đá ở bên châu âu rất là hấp dẫn bóng đá là, là ăn trong ờ, ăn trong máu từ nhỏ rồi thì thực làm nghề gì đi chăng nữa thì cũng không thể nào mà mình bỏ sót những cái trận đấu mà hay của của của thế giới được. Gần đây chúng ta có một cái thông tin rất là nóng tức là uh, tiền đạo Argentina Sergio Aguero là anh ấy là vào mùa hè này sẽ kết thúc hợp đồng với lại Manchester City sau 10 ờ, năm gắn kết thì ờ, anh nghĩ cái cuộc chia tay này nó như thế nào là Man Manchester City tại sao không còn cần Aguero nữa vì chúng ta nên nhớ là khi Aguero vừa mới kết thúc hợp đồng thì có rất nhiều câu lạc bộ lớn là nhảy vào và theo đuổi anh ấy muốn có được chữ ký của anh ấy thì tại sao tới hiểm này à, Manchester City à, Pep Guardiola lại không cần anh ấy nữa không gia hạn hợp đồng tiếp thực sự thì đúng là Aguero là một phần của lịch sử của à, Manchester City gắn liền với sự thành công của đội bóng này kéo dài đến 10 năm thực sự là anh ta là kiến xuất vĩ đại vĩ đại nhất của Manchester City nhưng nói gì nói thì đôi khi cuộc tình nào thì cũng đến lúc kết thúc vì thời điểm này euro thì cũng đã bước qua tuổi 32 ờ, và mùa rồi hầu như euro ít ra sân thi đấu. Theo tôi nghĩ thì có thể là Pep muốn tìm một trung phong ờ, nào trẻ trung hơn, mới mẻ hơn để có thể ờ, làm một cái gì đó khác biệt hơn, tức là không không thể nào mà Fan City chịu hài lòng với những thành tích ở ở Anh được à, mà cái Pep muốn nhắm đến như mọi người đã biết đó là cái Champions League thì cái đó là Pep vẫn chưa chưa có thì có thể uh, Pep muốn đưa về thì những ờ, hiện, tại nghe cái tin đồn là Pep đưa về uh, tiền đạo Hà Lan thậm chí là Messi Messi mặc dù không không khỏi là không phải là trẻ nhưng mà thực sự là cái cái cái đẳng cấp của Messi thì ở Champions League thì mọi người cũng hầu như đã biết rồi nên thực sự cuộc chia tay này thì trước sau được cũng sẽ diễn ra thôi còn mà về Euro mà được sự chào đón của các nhiều câu lạc bộ ờ, ờ, lớn bây giờ thì điều đó cũng dễ hiểu thực sự là những gì mà Euro đang làm được City nó rất là nó đã trải qua 10 năm rất là đều hầu như là khả năng ghi bàn của Euro mọi người đều biết rồi và cái sự và rất là nhiều câu lạc bộ Anh muốn euro đều để dễ hiểu thôi thì euro đã quá hiểu ngoại anh rồi khi đổi từ bóng này qua bóng khác thì nó nó dễ ờ, bắt nhịp hơn và cũng nó cũng dễ thi đấu hơn theo bản thân tôi nghĩ thì euro thời điểm này à, tôi nghĩ nên nên đi qua một cái môi trường uh, bóng đá mới nhưng mà biết đâu thực sự là Euro muốn theo đuổi những cái thành tích ghi bàn của mình vượt qua những cầu thủ mà đang dẫn trên mình ở lịch sử bóng ờ, đá à, Hoàng Anh như Rooney hay thực sự là Euro gần bắt kịp Ờ, đến ờ, gỡ bấn kịp thành tích ghi bàn của Rooney rồi. 10 năm cống hiến cho Manchester City, thứ Aguero trở thành một một cái tượng đài không chỉ của Manchester City mà còn tượng đài của bóng đá Anh tới điểm này anh đã ghi được 181 bàn thắng. Anh chỉ xếp sau Wayne Rooney là người ờ, đã ghi được 208 bàn và Alan Shearer là người đã ghi được uh, uh, 260 bàn. Tức là xét về cái mặt ghi bàn thì Aguero cũng đã là số 1 nhưng mà nhiều người nói rằng cái vai trò của anh không chỉ là ghi bàn mà anh là một tiền đạo đa năng anh anh là một cầu thủ rất toàn diện anh có thể đá được rất nhiều vị trí khác nhau chứ không chỉ trung phong thì trong đó là người ta cũng so sánh anh với Rooney ờ, một một người đã giải nghệ và hiện đang làm huấn viên mà cũng đang khá thành công thì ờ, được biết anh Tuấn Phong cũng là một fan của Manchester United và anh Tuấn Phong cũng đã theo dõi Rooney thi đấu rất nhiều thì cái sự so sánh giữa Aguero với Rooney thì anh đánh giá sao về cái sự toàn diện của hai cầu thủ này riêng về tôi thì tôi vẫn nghĩ Rooney toàn diện hơn Aguero nếu quan sát Rooney đá thì mọi người cũng hiểu Rooney có thể đá rất bất kỳ vị trí đâu với cái cách đá của Rooney thì anh ta có thể đá tiền về trung tâm đặt đá rồi nhưng mà thực sự là nếu nếu mà so sánh giữa Euro và Rooney thì thì rất là khó nói ai mà ai có sự ảnh hưởng của ai đến câu lạc bộ nhiều hơn rất mình rất là khó nói vì thực ở emu nó nó khác thời Rooney mà để nói đến MU thì rất còn nhiều còn nhiều trung phong khác như uh, trước đó là Enico, Rayoc, Rick Cantona rồi uh, sau này Nistor và Nistoroi rất là nhiều nhưng mà nhắc tới Manchester City thực sự là đúng là trong thì khoảng thời gian mà thành công á, chỉ có Euro hoặc là trước đó là có thể một phần nào đó là Tevez còn hầu như Manchester đem về rất nhiều tiền đạo tốn rất nhiều tiền nhưng mà hầu như đều thất bại chẳng hạn như ờ, trước đó có Robinho, Santa Cruz, ờ, Cho hầu như đều gây thất vọng. Chỉ có mỗi mình euro bởi đó vì sao là euro tồn tại đến bây giờ 10 năm rồi mà vẫn trong hệ thống ờ, lối chơi của Pep và Pep vẫn sử dụng người ta. Nãy anh có nói là cái gì bắt đầu thì cũng kết thúc thì Manchester City thì rõ ràng ờ, họ không cần Joe Aguero nữa nhưng mà chúng ta gần đây thấy có một cái tin nổi lên rất nhiều là Chelsea đang là một trong những câu bộ là có ý định theo đuổi để để để mua Aguero về nếu mà Chelsea mua Aguero thật sự thì họ cần gì ở Aguero tới thời điểm này họ cần gì ở một trung phong mà mặc dù năm nay cũng đã 32 tuổi rồi theo tôi nghĩ cái cần nhất là cái hiệu suất ghi bàn hãy nhìn vào và cái cái cái cái đẳng cấp của Euro hãy nhìn vì sao hãy nhìn vào những trung phong của uh, Chelsea có sau này sau những Drogba hoặc là gần nhất là Diego Costa thật sự những trung phong đem về hầu như gây thất vọng thì nhiều nhìn vào cái hiệu số ghi bàn của họ mà đều đều nói lên tất cả so với thời Drogba với Costa thì là chưa nói Euro nếu mà chưa chưa so sánh với Euro chỉ so sánh với Drogba và Costa thôi là nó đã thấy cái sự chênh lệch rồi nên có thể là Chelsea đang muốn tìm một cái trung Phong nó có thể là lớn tuổi nhưng cái sự ổn định đâu đó vẫn còn mặc dù là mùa này euro chấn thương thôi nhưng mà hãy nhìn là những mùa mùa mùa trước đó hầu như mỗi năm euro ghi bàn rất là đều đều đặn và cái điều này lại rất cần thiết cho Chelsea trong khi Chelsea đang đang có trong tay uh, ờ, Tim Werner rất là gây thất vọng rồi uh, Abraham thì lại còn vẫn chưa khẳng định được mình cũng là còn cũ vẫn còn trong giai đoạn đang phát triển trẻ còn Giroud thì cũng là anh ta sử dụng anh ta cũng thời điểm thôi cũng còn cũng không thể nào mà để mà xuyên suốt các trận đấu của Chelsea được anh vừa mới nhắc tới Timo Werner thì chúng chúng ta nhớ là cái đợt vòng loại World Cup vừa rồi Timo Werner đá trong trận Đức thua Bắc Barcelona và anh ấy đã có một cái tình huống là đệm bóng mà chỉ cần đệm trúng bóng thì có thể là khả năng ghi bàn rất lớn nhưng mà anh ấy đã đệm hụt bóng và bóng nó va vào giữa hai chân anh ấy và nó nó văng ra ngoài đường biên và chúng ta thấy rõ ràng Simon Werner tới hiểm này đây không phải là lần đầu tiên mà anh ấy xử lý lấm ngóng vùng về như vậy có nhiều người nói tức là Timo Werner là khi mà bước sang Chelsea bước sang môi trường khắc nghiệt hơn áp lực nhiều hơn thì anh ấy bị tâm lý nhưng mà theo tôi sau cái tình huống vừa rồi thì rõ ràng đây là một cầu thủ có vấn đề về mặt kỹ thuật và kỹ năng dứt điểm thì anh anh anh nghĩ sao? Những gì mà Timo Werner thể hiện ở Chelsea mùa này và trận đấu gần nhất thời điểm này tôi khẳng định là Timo Werner không phải là một tiền đạo đẳng cấp anh ta có rất là nhiều khiếm khuyết rất còn nhiều điểm yếu cần phải khắc phục nếu như mà Timo Werner mà cái thi đấu như kiểu như vậy thì kể cả Chelsea lẫn cả Mẫu Tiện Đức anh ta là rất nhiều khả năng là sau này sẽ cũng như là huấn luyện viên không không không thể sử dụng thường xuyên mãi được cỡ như Timo Werner tức là nếu mà anh làm huấn luyện viên anh ấy thì có khả năng là là là sửa lại được không để trở thành một một, một, một cầu thủ không cần phải đẳng cấp nhưng mà vẫn là một cầu thủ đá tốt ở trên sân cầu thủ như vậy dĩ nhiên mình sẽ cố gắng làm cho anh ta thay đổi làm cho anh ta tốt hơn sửa là những kỹ năng anh ta vẫn có thể tiến bộ được nữa chứ không phải là anh ta không thể tiến bộ nữa tôi cũng muốn hỏi thêm anh về câu chuyện tức là người ta nói Lâm Ha là cái Lâm Ha cần là thời gian vì vì ông ấy thiếu quá nhiều kinh nghiệm thì khi ông ấy đi thì Thomas Tuchel vừa quay trở về và đang mang làm cái làn gió mới cho Chelsea thậm chí đưa Chelsea vào tứ kết bất cứ đội bóng nào ở Champions League cũng ngại gặp Chelsea thì ông đánh giá sao về cái sự thành công của Tuchel đến thời điểm này thành công của Tuchel khiến ờ, tôi khá bất ngờ so về mà, mà cái cái cái trình độ chuyên môn đi thì dĩ nhiên Tuchel vẫn phải hơn Lampard tất cả về mọi nhiều thứ kinh nghiệm hay là uh, thành tích hay gì đó thêm hơn Lampard nhưng cái đặc biệt ở Tuchel là tôi rất là ấn tượng là sự thành công Tuchel nó kéo kéo dài như tới tận bây giờ hầu như là Chelsea vẫn chưa thua vẫn đang bất bại và cái thành công của Tuchel nữa là ông ấy vẫn xoay tua nhưng mà vẫn sự ổn định thì thường thường khi xoay tua là rất thiếu ổn định nhưng mà Tuchel vẫn xoay tua cầu thủ đá mà vẫn ổn định và cái hay nhất của Tuchel là làm ở Chelsea ờ, khi ông tới là vấn đề về phòng ngự nhưng mà mọi người biết là hầu như Chelsea chỉ thua thủng lưới chỉ có trong hơn 10 trận mà chỉ cũng đứng hai bàn kể cả trăm lít uh, Chelsea đá cũng rất là khó chịu rất là rất là hay và loại cả uh, Atletico Madrid và một cái nữa Tuchel thay đổi so với Lampard là nghĩa là Tuchel rất chịu lắng nghe rất là sát sao rất là gần gũi với cầu thủ thậm chí những cầu thủ trước đó uh, ít được ra sân thi đấu thì Tuchel vẫn lắng nghe tâm tư của họ trao đổi rất là nhiều đôi khi những cái đó nó tạo lên một khủng cái luồng không khí là gia đình một hướng viên quan tâm mình thì khi mà trao anh ta cơ hội thì anh ta lại muốn thể hiện cho cho cho cái người huấn viên biết là ờ à, thì hiện nay ờ, ông ấy rất quan tâm mình mình muốn vô sân để mình đền đáp lại thì tôi nghĩ vấn đề tôi còn làm được hay nhất là vấn đề đó theo anh thì ở Champions League năm nay Tuchel và Chelsea sẽ sẽ vào sâu đến đâu họ có vượt qua được FC Porto hay không nếu mà nói mà Tuchel mà có đưa Chelsea vào tới chung kết hay bán kết thì không thực sự là cái đó rất là khó nói vì nhiều đối thủ rất là khó chơi à, đặc kể cả Porto cũng là một đối thủ rất khó chơi họ vừa mới loại ờ, đội bóng của uh, R7 <laughs> à, nhưng mà những gì mà Tuchel làm cho Chelsea đến thời điểm này thực sự là đúng là khích lệ cho những mùa bóng tiếp theo mà với một huấn luyện viên như Tuchel thì nhìn rất là sáng sáng sủa. Cảm ơn anh à, Tuấn Phong vì cái cuộc trò chuyện rất là thú vị ngày hôm nay và chúng ta đã nói hết những cái gì mà mà mà mà, mà chúng ta suy nghĩ và chúng ta cũng muốn truyền tải đến quý vị khán giả. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình à, câu chuyện thể thao do Sài Gòn Giải phóng Online thực hiện. Hẹn à, quý vị khán giả ở một cái số sau xin chân thành cảm ơn